Hello, xin chào anh em Xiaomi Mi Band 5 Làm quá nhiều clip rồi Nhưng mà có một cái vấn đề là Mình hướng dẫn anh em cách cài tiếng Việt Nhưng mà rất là nhiều anh em gặp nhiều cái vấn đề Và có gọi điện này, có comment này Có hỏi mình rất là nhiều cách khắc phục Có những anh em thì à, comment một một số cụm từ rất mang tính là Gọi gì à? Gọi là chửi bới Bởi vì là ông hướng dẫn vớ va vẩn để tôi chết Cái Mi Band Thực ra ấy có một cái vấn đề là mình cũng không nói rõ với anh em là anh em xem phải cố gắng phải làm cẩn thận và kiên trì thì anh em mới làm được thế là chính vì thế mà bị nghe anh em chửi nhiều quá thành ra mình phải làm clip này để mà mình hướng dẫn lại anh em những cái mà anh em có gặp phải những cái lỗi mà anh em gặp phải và những cái cách cách khắc phục nhá thế là anh em nào mà gặp phải những cái lỗi mà khi anh em không cài được cái mi band năm này ấy, thì anh em có thể xem clip này để chúng ta có thể khắc phục được thì đầu tiên đầu tiên nhá đây là chiếc mi bên năm mình đã cài được rồi nhá đã cài được tiếng việt rồi và đó đã cài được rồi và hoạt động hoàn toàn bình thường nhưng mà nhiều anh em hỏi mình là cách để bật cái thông báo kiểu gì tại sao cài xong nó không thông báo đó thì đầu tiên nhá anh em chú ý giúp mình là chúng ta lại vào phần mềm mi fit này này đây nếu để giao diện ban đầu của phần mềm mi fit nó sẽ là như thế này nhá đây ở trong cái phần mềm mi fit ấy khi mà chúng ta bật lên thì nó đang hiện ở cái trạng thái là trạng thái như này Đấy, từ trạng thái luôn thì bây giờ chúng ta sẽ ấn vào phần uh, hồ sơ sau chúng ta chọn cái thiết bị của chúng ta đang kết nối đấy mi việt nam này này đó thì chúng ta muốn bật thông báo lên đấy, thì ở trên này nó sẽ có hết rồi chúng ta sẽ bật thông báo của gọi lên nha chúng ta bật lên nhưng bây giờ là hiện tại ứng điện thoại là chưa được cho phép thiết bị này bật thì chúng ta ấn vào đây để cho phép thiết bị này nó kết nối của gọi điện thoại trước này đó chúng ta bật lên này đó bật hết lên muốn thông báo cái gì thì bật hết lên tiếp nữa đó là thông báo ứng dụng đây nha phần nhìn thông báo ứng dụng nha thì chúng ta ấn vào đây để cho MiFit nó có quyền truy cập đi vào thông báo đi bật quyền truy cập thông báo của MiFit lên đó sau đó thì uh, cho phép tất cả tất cả cái gì thì chúng ta để cho phép bật lên rồi bỏ qua cái này đi đó cho cả màn hình có không tắt thì tắt thì nó bật hết đó thì thông báo ứng dụng nó sẽ mở có nghĩa là bây giờ mà có tin nhắn này của Facebook là tin nhắn của Zalo này hay tin nhắn của bất cứ ứng dụng nào đó thì nó sẽ báo được về chiếc Mi Fit của chúng ta đó chúng ta muốn bật thêm nhắc nhở nhá thì chúng ta thêm vào đây đó cộng thêm nhắc nhở chỗ này này có nghĩa là nó sẽ nhắc nhở đang đi đang đi đường hoặc đeo tay nó nhắc nhở là uh, đến giờ ăn cơm rồi hay là đến giờ uh, mua sữa cho con hay cái gì gì đấy là chúng ta có thể thêm vào đây được đó nó sẽ nhắc nhở chúng ta hay báo thức cũng tương tự như vậy cũng sẽ bật được nhắc nhở được đó rất là đơn giản để mà chúng ta có thể bật được ờ, cái thông báo của thiết bị VPN khi chúng ta cài xong bởi vì nhớ anh em hỏi cái này quá là mình phải làm cái này rất đơn giản nhưng mình vẫn phải làm cái này thì thì quá dễ rồi đúng không đó anh em nào mà làm không làm được nữa ấy, thì anh em cứ comment bên dưới mình sẽ hướng dẫn chi tiết từng anh em một nhá cái tiếp nữa là một số anh em hỏi mình là liệu là khi chúng ta gỡ cái này đi và cài cái mi feed ở trên Google Play ấy đây này thì có mất tiếng Việt hay không thì nhá một vấn đề là hiện tại hiện tại là chúng ta đang cài cái bản này là bản mới nhất rồi ok cái việc chúng ta có thể gỡ đi và chúng ta cài cái mi fit ở trên Google Play nhé thì nó sẽ cập nhật lại và chắc chắn là một điều là chúng ta sẽ mất tiếng Việt thế nên anh em không phải vì sao mình đưa anh em cái bản mi fit à, mode là là là không có lý do bởi vì bản mi fit mode nó sẽ chặn cập nhật từ nhà cung cấp về chiếc Mi Band này còn nếu bản Mi Fit mà của nhà cung cấp ừ, trên chuẩn về nâng cấp ấy, trên Google Play được cập nhật thoải mái ấy, thì chắc chắn một điều là khi có bản cập nhật mới ở trên chiếc Mi Band này thì uh, sẽ mất tiếng Việt nếu bản cập nhật mới nó có tiếng Việt thì không mất nhưng nếu bản cập nhật mới nó không có tiếng Việt thì chắc chắn nó sẽ mất tiếng Việt đấy thế này là anh em cứ lưu ý nhá đã hướng dẫn anh em cái cài tiếng Việt anh em cứ giữ nguyên bản Mi Fit đấy để dùng khi nào nó báo cập nhật thì bắt buộc chúng ta phải cập nhật thôi còn nếu nó không báo cập nhật thì chúng ta cứ để nguyên mà dùng nó vẫn hiện đầy đủ thông báo vẫn đầy đủ các tính năng như cái bản chuẩn ở trong Google Play nhé thế nên là anh em đừng gỡ đi cả lại nhá bây giờ mình gỡ đang gỡ đi cả lại này đó thì nó nó sẽ có tiếng việt chắc chắn nha chờ mình chút mình sẽ cho anh em xem là hậu quả nó sẽ là như thế nào đây anh em này đó khi cài cái mi fit mới phát là nó cập nhật luôn anh em nhìn đang chưa đang cập nhật không đó và cập nhật cái này xong là mất luôn đấy nếu mà cập nhật cái này xong mà có tiếng Việt luôn thì mình đã cài được trên trên chiếc máy Android à trên chiếc máy iPhone để cho anh em xem rồi bởi vì trên chiếc máy iPhone thì không có mi feed bản bản mốt mà chỉ có mi feed bản gốc thôi đó thế nên là đây nó đang cập nhật đây và cập nhật xong thì à, để xem nó có mất không nhá đó câu trả lời nó sẽ chính xác nhất ừ, theo đúng lý thuyết là sẽ mất mình chưa thử bao giờ đó nhưng cứ chờ nhá đó anh em thấy nhá đó mất tiếng việt rồi nhá toàn tiếng tàu thôi nó còn không có cả tiếng anh luôn đấy đấy là câu trả lời cho trường hợp mà một anh em hỏi có một số anh em hỏi mình là nếu mà cài xong gỡ mi phít đi cài google play liệu có tiếng việt hay không thì chắc chắn là mất nhé đó thì bây giờ là làm thế nào để có tiếng việt thì lại xem lại clip hướng dẫn chạy tiếng việt thôi thì chúng ta lại cài lại tiếng việt thôi đúng không nó đơn giản mà đấy thế là về hết tiếng trung rồi và cũng nhân tiện đây thì có một câu hỏi một bạn còn cũng cũng tương đối nhiều bạn nữa hỏi mình đó là à, thì bây giờ đặt lại chiếc máy này của gì bởi vì bạn đã cài tiếng Trung Quốc rồi thì rất may là khi mình cài phim gốc thì uh, phim mi phim gốc ấy thì nó về tiếng Trung Quốc rồi thì bây giờ đặt lại như nào để mình có thể cài lại tiếng Việt được đúng không thì đặt lại bằng cách bây giờ chúng ta có thể gỡ mi feed đi và kết nối lại để cài tiếng Việt cũng được mà không thì tốt nhất là đặt lại đặt lại giống như clip trước mình nói nhá thì chúng ta sẽ vào cái này này đó chúng ta sẽ vuốt từ dưới lên nhá đây này ở màn hình chính nhá ấn nút home ở màn hình chính trước này vuốt từ dưới lên để nó vào cái trạng thái như này nhá thì bây giờ chúng ta sẽ tìm phần cài đặt nó sẽ có một một, một cái biểu tượng riêng đây nó sẽ có một cái biểu tượng riêng đây đây có nghĩa là thêm ấy có ba chấm này chúng ta ấn ba chấm nhá đó thì hiện toàn chữ Trung Quốc rất là khó đúng không chúng ta cứ kéo dưới cùng kéo dưới cùng luôn đó, kéo dưới cùng nhá chọn cái dưới cùng này Thôi, từ cái dưới cùng này chúng ta cũng lại kéo dưới cùng tiếp kéo dưới cùng tiếp thì nó có một cái biểu tượng như này này đây anh em nhìn nhá có một chữ dài dài này chữ cuối cùng nó sẽ là một cái ờ, biểu tượng móc ra như này thì nó sẽ đặt, đặt lại chúng ta ấn vào đây này chúng ta ấn vào cái tích đỏ nhá là sẽ đặt lại là máy này ai đấy máy tắt rồi và đặt lại đúng không rất là dễ đó thế bây giờ máy này trở trạng thái ban đầu thì bây giờ chúng ta lại cài lại tiếng việt và sẽ giải quyết câu hỏi cuối cùng là câu hỏi mình bị chỉ nhiều nhất đó là máy bị treo nên là anh em xem kỹ nhá mình sẽ tua nhanh cái phần này lên đó lưu ý là vẫn phải uh, uh, cập nhật về nhé, nói lại nữa là anh em vẫn phải là áp lại phiếu gốc đó là khi anh em mà áp lại thì nó sẽ gặp trường hợp như thế này rất là nhiều anh em gặp trường hợp như thế này và câu hỏi mình bây giờ phải làm thì làm thế nào thì nó thật với anh em là anh em phải kiên trì chờ đợi cái này nó báo như nào kệ thôi vào lại đấy nhá sau khi uh, kiên nhẫn chờ đợi thì nó lại nhận lại rồi thì bây giờ nhận lại thì uh, chúng ta cập nhật cái phiêu của mình đã về thôi rất là nhiều anh em không kiên nhẫn và nghĩ là máy bị hỏng thực ra nó chưa bị hỏng đâu rất đơn giản là kiên nhẫn chờ đợi là nó lại kết nối lại được với ở cả điện thoại của anh em đó chọn cái file 85 để cập nhật lại đây lại cập nhật lại được đó anh thấy không thế nên là anh em nào mà đang bị cái trường hợp mà nó hiện mỗi chữ app và hình mũi tên như vậy nhá thì anh em cố gắng anh em kết nối lại cái điện thoại của anh em anh em đừng gỡ bị phít ra đừng làm gì cả còn nếu anh em đã chốt lỡ gỡ bị phít ra thì anh em cố gắng anh em cài lại và lại chờ nó kết nối bật lên và chờ nó kết nối lại lần nữa là được chứ cái BBS của anh em không bị hỏng đâu bởi vì là nhà sản xuất của Xiaomi người ta sản xuất này rất là bền rất là dễ trong xử lý phần mềm một cái điều quan trọng là anh em phải kiên nhẫn và chờ đợi thôi thế nên đấy nhiều anh em không kiên nhẫn chờ đợi và không làm được và có cô mình uh, chửi bới mình nhiều quá thành ra là mình phải làm clip này để hướng dẫn lại anh em đó còn nếu anh em vẫn không làm được nữa thì tốt nhất là anh em phải gửi cái thiết bị đấy cho mình bên mình để bên mình làm hoàn toàn miễn phí nhá gửi cho bên mình thì theo địa chỉ là 170 lệch chay mình làm xong thì mình sẽ gửi lại cho anh em tất nhiên là tiền ship đi lại thì anh em phải chịu rồi chứ mình không thể chịu anh em được bởi vì mình sẽ làm miễn phí cho anh em trong trường hợp anh em không làm được nhé đó thì lại uh, tiếp tục cái cập nhật để có tiếng Việt thôi bây giờ là bản 85 này lùi lại này cập nhật nhật tiếp là bản thứ hai này đó đúng theo thứ tự này V2 này cập nhật tiếp này à mình nhầm phải cập nhật từ à, một trước rồi đến 2 đến 85 chứ mình lại cập nhật ngược nhưng mà thực ra là mình đang thử ấy cập nhật ngược xong có được hay không bởi vì có một anh em hỏi là liệu cập nhật ngược có được hay không thì lúc đầu là mình nghĩ không được nhưng mà về sau à, thì vẫn được đó rất là hay ở chỗ đấy thôi vẫn đang cập nhật chờ nó cập nhật xong đã nó hiện thị cái bảng app như vừa rồi chúng ta mới cập nhật tiếp được tất cả những cái vấn đề mà cài đặt trước MiBand này vẫn chỉ là cái đơn giản nhất là chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi mà thôi đó thế nếu anh em nào không kiên nhẫn được người không được đừng có trách mình nhá nhưng mà rất may là mình sẽ vẫn cứu cho anh em miễn phí bởi vì là mình sợ anh em bị, bị anh em chửi lắm đó thì uh, chờ đợi và cập nhật lại thì lại có tiếng việt thôi làm theo cái clip kia của mình thế thôi là xong đó cảm ơn anh em xem clip nhá nếu anh em nào mà không làm được thì nhớ là comment lại cho mình thì uh, đừng chửi mình nữa mình uh, sợ lắm còn nếu mà làm quá nhiều lần mà vẫn không được ấy thì uh, gửi thiết bị cho mình để mình hỗ trợ nhé thì bên mình sẽ hỗ trợ hoàn toàn miễn phí cho anh em anh em chỉ mất mỗi tiền chuyển đi chuyển về thôi đó là là, là được rất là dễ và đơn giản đúng không à, nếu mà thấy clip này hay nhớ cho mình một like và chia sẻ cho những người mà không làm được cùng xem nhá và nhớ subscribe kênh youtube để ủng hộ bên mình để mình có động lực để làm rất là nhiều clip khác hướng dẫn chọn mua cũng như hướng dẫn cài đặt phần mềm cho anh em cảm ơn anh em xem clip nha chào và hẹn gặp lại bye bye